alo 1234 alo à, vâng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn xin kính chào tất cả mọi người chào mừng tất cả anh em mặt bè quay trở lại với kênh đến sập trổ lô 6886 của mình trong à, buổi tối ngày hôm nay buổi tối thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2020 hiện tại bây giờ đã là 19 giờ 34 phút thì à, lời nói đầu tiên cho mình gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em chúc tất cả bạn bè đã và đang đồng hành xem video có một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình các bạn nhé thì uh, như tất cả anh em tất cả bạn bè cũng đã thấy thì trước mình nhỏ của anh em và các bạn đặc biệt năm số là vì có dạng 0336 K3 độc thủ đề 36 chạm của nó chạm 3 và chạm 6 thuộc tổng 9 còn về phần lô tô của ngày hôm nay rất tiếc đầu không là bị câm còn đầu 1 2 3 4 nổ tương đối là đồng đều và được rỡ về phần lô kép bằng ngày hôm nay thì không cặp nào kép bằng song thủ thì có cặp à, 13 31 35 à, 53 và sáu tám tám sáu các bạn nhá đấy còn lô nháy của ngày hôm nay khá là nhiều thì có con 13 hai nháy 26 hai nháy các bạn này 36 hai nháy này 43 hai nháy 45 hai nháy các bạn ạ đấy thì à, vừa rồi mình cũng đã điểm qua cái kết quả của đồng chỉ số đã cho ra cách đây hơn một giờ đồng hồ các bạn nhá thì à, như thường lệ thì chúng tôi luôn luôn hành luôn luôn được cho anh em xem kết quả ở trong Zalo các bạn nhé còn là kết quả trên à, video của ngày hôm nay thì à, chúng tôi không có chốt các bạn nhé ở đây các bạn nhé chúng tôi không có chốt ở à, ngày hôm qua do chúng tôi rất chỉ là mệt chúng tôi không chốt ở trên video được các bạn nhé chúng tôi không chốt cho anh em ngày mùng 6 được nhưng ở trong Zalo thì chúng tôi đã chốt cho em ở ngày mùng 6 các bạn này anh em đã ăn tân mừng được rượu này chúng tôi cho chốt cho bạn Nguyễn Hà My là bạch thủ lô 36 thì đã ăn được hai con 36 này vào lúc 13 giờ 44 phút các bạn này đấy khá là được rơi các bạn nhá tiếp tục nữa bạn Lina Bùi là bạch thủ lô 2772 này thì đã ăn được con 72 à, rơi lại từ đi này vào lúc 13 giờ 42 phút các bạn này đấy chúng tôi luôn luôn công khai và luôn luôn minh bạch các bạn nhá đấy tiếp tục bạn uh, uh, Lý Lý Lý Long cá chép là bạch thủ lô 3637 này thì đã dạ, là con 36 anh nháy là 37 thì về lộn 73 này đấy khá là rơi các bạn này còn đặc biệt hơn nữa bạn Nguyễn Chiến của ngày hôm nay Nguyễn Chiến ngày hôm nay thì bạn ăn được con bạch thủ lô con 45 hai nháy tương bừng được này 100 100 nhé quá đẳng cấp và quá được rượu nhá đấy xin chúc mừng à, anh em nhé đấy bạn Thanh Bình này Thanh Bình thì ăn được uh, uh, 45 46 này khá được rượu các bạn ngày hôm nay thì rất chi là rượu và rất chi là tương bừng này bạn uh, đoạn à, vụ thu hàng này quá đẳng cấp này Bạch Thủ Lô 3637 này thì ăn là con 362 nháy này 37 về lộn à, 73 này thì ngày hôm nay xin chúc mừng anh em ở trên Zalo cầu VIP của mình đã ăn được à, tưng bừng hai nháy các bạn nhé đấy và chúng tôi à, đã nói anh em rồi thì à, à, văn nghệ trà đá bị hơi chơi nhỏ nhẹ 50 điểm 20 điểm thì chơi ở trên à, à, video còn chơi to đánh lớn thì nhanh tay các bạn Zalo của mình để được vào bờ các bạn nhé Zalo của mình là Zalo cầu VIP cầu kín cầu đẳng cấp 0385545656 để được vào bơi các bạn nhé Đấy còn à, cái phần chốt số vào ngày mai ngày mùng 7 tháng 5 mình sẽ chốt cho anh em ở trên kênh đánh sập kiểu lô 6886 độc thủ 02 song thủ 8778 chạm đề cứng là chạm 7 và chạm 9 các bạn nhé thì à, một lần nữa thì mong rằng anh em xem video thì hãy cho đi và đầu nhận lại ở trên kênh đánh sập chủ lô 6886 của mình thì cho kênh một nút like các bạn nhá một nút like một nút đăng ký kênh để kênh động lực để kênh cho tương tác làm video chốt số miễn phí cho em chơi tham khảo mỗi ngày các bạn ạ đây là cái giao diện chính của kênh mình kênh mình ở đây thì đã có bộ 748 người đăng ký thì anh em hãy đăng ký kênh và like ủng hộ kênh các bạn nhé anh em xem thì đừng quên hãy gõ qua từ khóa đánh dập chủ lô 6856 anh em gõ thì nó sẽ tự hiển thị ra liền các bạn nhé rất chi là dễ đây là kênh chính của mình và hai kênh ở dưới này kênh mình đang làm đã có 748 người đăng ký ở đây anh em xem thì đăng ký và nhấn vào tượng chuông hay vạch đấy và kênh đánh chẹp lô tứ với sáu mình đã có 1.240 người đăng ký thì anh em hãy đăng ký cả tất cả các kênh ở đây các bạn nhé rồi và một kênh ở bên dưới này nữa kênh dưới thì mình ít khi làm cho nên nó cũng không hiển thị ra các bạn nhé đấy tìm kiếm thì nó cũng hơi khó các bạn nhé rồi thì à, à, một lần nữa thì chúng tôi nhắc nhở anh em rằng là văn nghệ giá đá bia hơi thì chơi trên à, video chơi to đến lớn thì nhanh tay kết bạn zalo cầu kín của mình 0385 545 656 để được vào bơi các bạn nhé cuối video mong anh em like đăng ký ủng hộ kênh à, chúc anh em một buổi tối vui vẻ các bạn nhé hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ đại thắng lại chiến chủ lô xin chào và trời tiến vui xin chào tất cả mọi người